Chị Dương Thị Huyền Trang ở thôn 18, xã Ea Ninh, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắc cho biết đã trình báo với công an xã Ea Ninh về việc cha đẻ và bà nội đánh đập, hành hạ cháu Trần Nhật A, 9 tuổi. Gọi chị Trang bằng gì, dã man. Theo phản ánh của chị Trang, cha mẹ cháu A ly hôn khi cháu còn nhỏ nên cháu về sinh sống với mẹ và ông bà ngoại. Cách đây 8 tháng, Mẹ cháu đi làm ở thành phố Đà Nẵng nên cháu cũng muốn về sinh sống với cha và gia đình bên ngoại đồng ý. Đến tháng 4 năm 2022, khi cháu A về ngoại chơi thì gia đình phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, bầm tím. Sau đó, ông bà ngoại gọi điện hỏi bà nội cháu thì được cho rằng không nghe lời nên bà đánh. Cũng trong tháng 4 năm 2022, cô giáo của cháu nhắn tin và gửi một số hình ảnh cháu bị thương trên người, có cả đầu ngón tay. Theo lời kể của cháu thì bị bà nội lấy búa đinh đập. Lấy dao cứa vào các đầu ngón tay do đã lấy mì tôm ăn sống mà không xin phép. Đến ngày 2 tháng 7, bà ngoại cháu đi chợ qua nhà bà nội cháu thì cháu A ở trong nhà chạy ra òa khóc rồi nói nói, bà ơi. Cho cháu về chứ ở đây toàn bị đánh. Lúc này, bà ngoại cởi áo quần cháu ra xem thì phát hiện trên người cháu chẳng chịt vết thương, vết này chưa lành thì vết khác chồng lên. Sáng sớm nay, Bà ngoại cháu đã nhờ công an và chính quyền thôn tới làm chứng để đưa cháu về. Những vết thương trên người là do cha và bà nội cháu gây ra. Đây không phải là lần đầu mà cháu bị hành hạ suốt thời gian dài nên chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, chị Trang cho biết thêm. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, ông Trần Văn Dũng, cha của cháu A, thừa nhận những vết thương trên người cháu là do ông và bà nội gây ra. Ông Dũng cho rằng cháu thường xuyên quậy phá, đi ăn cắp và trèo lên cả mái điện mặt trời. Do đó, ông đã lấy roi đập mấy cái vào người để răn dậy, gây ra vết thương một tí. Trả lời câu hỏi vì sao cháu bị dập đầu các ngón tay, ông Dũng cho rằng vào tháng 4 năm 2022. Cháu trèo lên mái điện mặt trời nên bà nội đã dùng cây gõ vào đầu các ngón tay, chứ không phải lấy búa đánh như phản ánh của gia đình bên ngoại trên mạng xã hội. Trong lúc nóng giận, tôi đánh cháu hơi nặng tay một tí. Tôi biết là tôi sai nhưng do đi làm về nên nóng tính ông Dũng nói. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có Gì Hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ Có Gì Hot nhé.